Hello, Khải Vlog xin chào các bạn Hôm nay Khải Vlog sẽ làm món thịt nướng sơ cây các bạn nhá Các bạn nhớ xem và ủng hộ bọn mình nhá Rồi dạ. có thêm biệt lội trẻ con nhá mọi người Nó đó các bạn ạ Thằng em mình đang đốt lửa Giờ là 10 giờ trưa rồi Mà vẫn chưa đốt được đúng được mọi người ạ trời nắng lắm hôm qua trời mới mưa thời tiết thay đổi đột ngột quá thôi đây là thịt bọn mình các bạn nhé mình đã tẩm ớt cay rồi trời nắng lắm á à, một cây review thịt cho các bạn này cảm giác này nấu được mình có kỹ thuật mà bạn xiên mạnh lên thế thôi tầm đấy thôi cứ từng một năm mươi năm mươi lên chiên thì bạn mình đã nướng xong bây giờ mình cho vào lửa các bạn nhé bây giờ là 12 ừ, giờ các bạn nhá thịt bọn mình cũng sắp chín rồi mùi rất thơm các bạn ạ trời rất nóng các bạn nhé mình phải chạy ô các bạn không khả năng mình ngất dưới đường Thế mọi người nhá, bây giờ bọn mình sẽ cho vào thôi. Thôi được rồi mày ạ. Chứ đã không xem. Sau một thời gian quay chín thịt thì Sơn bắt đầu bóc thịt các bạn nhé. Ôi, thơm lắm. thêm quá thêm không thơm các bạn nhé review thịt thì rất thơm các bạn ạ mùi rất thơm em thử đi sau hành trình làm đầu bếp của sơn thì thịt nướng bọn mình nó xong các bạn ơi thịt nướng siêu cay rất thơm nha mọi người này mọi người nhìn thơm các bạn này thơm nha Nhân, mời mọi người ăn nhé sao em ngon không nói ra lười anh ạ vị rất ngon đúng không chưa bao giờ mình ăn món thịt nướng ngon như thế này nha mọi người rất thơm và rất cay nhá cảm ơn ơi giờ mình vào thưởng thức sơn đây các bạn ạ à. mình cũng ờ, nấu lắm rồi thèm lắm rồi mùi rất là thơm à. tôi anh anh anh đi ra quay em <laughs> vâng, em ăn hủ cho à, vâng, ờ, không thể chưa nổi là mình thèm lắm rồi các bạn giờ mình sẽ thưởng thức cùng chơi này nói chung là món thịt nó siêu cay của mình rất là thơm các bạn nha này các bạn xem này à. À. mùi rất thơm nhá thôi anh cay bốc đi ngon hơn cay bốc không để tới bốc các bạn nhé bây giờ mình sẽ thử miếng nhé mời tất cả mọi người nhá lại xin mời mọi người mọi người thưởng thức món gì nhá món không tàng của các bạn ạ có vị hột tiêu này cái tỏi này mùi hành lá thơm này ớt rất là cay các bạn nhé cay ngon lắm tuyệt vời với lại mình bắt mình nướng nướng bằng củi nữa các bạn ạ rất thơm rất ngon các bạn ạ mình làm đúng món rồi nha ừ, mời các bạn nha mời các bạn ăn cùng mình nha uhm. Ừ. Ờ, anh uống hết cốc bia của em à làm nâng cốc nhá mời mọi người nhá à. đến bia thôi cho bia còn đâu có mới cốc để dành qua cho 10 rất chín thơm nhất vừa dai vừa à. giòn nhưng mà cái đấy thành những cái lúc nào mới là mọi người nhá cay quá cây quá đây em bón cho mình miếng này mình này anh công sức này mình sẽ bón cho em em cu miếng các bạn nhé được <laughs> hôm qua mình chơi anh anh kia mày à, trả đũa hôm qua ấy mà <laughs> thôi em ừ, em tạ tội thôi thôi ăn dần <laughs> em tạ tội được chưa thôi là anh không cần nhá anh anh không cần cái gì nhỉ cái lắm không ạ con quá thì thưởng thức từ từ với anh em đừng ăn nhanh quá nó không lại hóc hóc hóc mất họ họ hỏng anh hơn cả chưa bao giờ hết mẹ các bạn bạn này chỉ nuốt thôi không nhai các bạn nhá <laughs> cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhá chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời các bạn nhớ like và ủng hộ bạn mình nhá comment để bọn mình làm các video thử thách mới các bạn nhá bye bye chào cả mọi người